Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đến kênh Chú James và anh Bon và mình là James Rất vui khi gặp tất cả mọi người Bạn đăng ký một khu resort giá rẻ Bạn đăng ký một khu resort để trải nghiệm được cảm giác thật là thoải mái nhất Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một trong số những khu resort mà mình rất thích của Lê Bình Thuận Đó chính là The Rim Nào, mời các bạn hãy cùng theo mình